Xin chào tất cả anh em, ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em làm tay cái anh em đi chơi tài xỉu, đánh tài xỉu em lắc tài xỉu ở các sòng các sới luôn luôn là có những tỷ lệ chiến thắng và độ hiệu quả mang lại cho anh em khi anh em ra sòng sới chơi anh em nhé thì hai cái bộ hột tài xỉu ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là những bộ hột tài xỉu 2020 anh em cũng đã biết những bộ hột tài xỉu 2020 của bên cơ sở bên tôi nó hiệu quả và mang lại cho anh em tỷ lệ chiến thắng là như thế nào anh em nhé đó thì cái bộ hột này hoàn toàn là không tăng tích khi anh em đi chơi ở sòng sới thì anh em cực kỳ là yên tâm không cần phải lo sợ bất cứ một điều gì cả đúng không ạ và cái tỷ lệ mà cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó đi cho anh em chén tài chén xỉu tỷ lệ là 5 năm đi đều anh em nhé và anh em cũng có thể lắc được cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó đi theo ý muốn của anh em đó và khi nhận được cái bộ tài xỉu 2020 này thì bên cơ sở chúng tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắp cái bộ hột tài xỉu này đi theo ý muốn này và giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em thì uh, bây giờ tôi sẽ test cho anh em về cái phần pan tích trước của cái hai bộ hột tài xỉu 2020 này anh em nhé Đó, nước muối thì nổi đúng không em nó bọng luôn ạ và khi anh em vớt hột thì anh em lưu ý anh em sẽ phải rửa qua bằng nước để tránh tình trạng rằng là những cái ờ, nước muối này nó bám vào những cái hột mặt hột của anh em và nó làm cho cái bộ hột của anh em nó bị nặng Đó, ờ, anh em lắc nó không được đúng như cái tỷ lệ mà bên tôi đã làm vào bộ hột 2020 này anh em nhé Đó. em lau khô Đó. tiếp tục test luôn cho anh em bộ bên cạnh của tôi Đó, đúng không em nước muối nổi nổi một rất là đều không bị nặng bất cứ một cái bạn nào cả lõng bóng <laughs> đúng không anh em Đấy. và tiếp tục anh em cũng phải rửa qua bằng nước mặc định là như vậy anh em nào kỹ tính hơn thì anh em có thể lấy những tăm bông anh em lau hết những cái hột mặt hột này đi đúng không ạ anh em lau khô châm hoàn toàn là không hít Đó, đúng không anh em nắp chén đĩa cũng là nắp chén đĩa chợ anh em nhé hai cái nắp này nó như nhau nhưng một cái tôi dán một cái tôi không dán đó đúng không em đó đúng không ạ bây giờ tôi dọn đèn cho anh em này cực kỳ trong luôn đúng không ạ trong không tì vết bao cho anh em ăn thua trẻ hột luôn nhé đó, vâng, thì bây giờ tôi sẽ đi vào cái test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của bộ tài xỉu 2020 này và cái ờ, cách làm sao để anh em có thể lắc giữ tài giữ xỉu và điều chỉnh cái bộ đi theo ý muốn của anh em một cách dễ dàng đơn giản nhất đó, thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em bộ uh, bộ bên này trước bây giờ tôi test tỷ lệ đi đều của bộ tài xỉu 2020 này tài đúng không ạ hai bốn sáu à nhầm xin lỗi ba bốn sáu anh em nhé số xỉu luôn đúng không anh em hai hai một đúng không ạ đây tài đúng không ạ năm năm ba đó đúng không anh em một hai bốn đó thì đây nó lại rơi vào cái thế hột khó này đúng không anh em thì thường thường cái này như là trong sới của anh em anh em giữ được xỉu thì anh em sẽ ăn tiền cả làng đúng không em anh em mà lên tài thì mặc định chén này nếu như không có cách lắc của bên tôi thì nó sẽ lên tài chén này đúng không nó thì chén sau bộ đi đều lên tài đúng không ạ thì chén này tôi giữ lại xỉu để à, để à, qua cái thế hột khó nha em nhé đó đúng không ạ thường thường nó sẽ đẩy lên những cái thế hột to thì anh em sẽ thua lại anh em em phải giữ được xỉu thì anh em sẽ ăn được tiền của lại thì đó tiếp tục lại test lại cho anh em cái tỷ lệ đi đều anh em nhé đây thế này tôi trả cho anh em chén tài đó đúng không ạ bốn bốn sáu đúng không anh em bồ đi cực kỳ là đều đúng không đó số xỉu hai ba năm anh em nhé bây giờ tôi sẽ kết hợp thêm với cách lắc độc quyền của bên cơ sở bên tôi đó chính là cách lắc giữ tài giữ xỉu đúng không ạ test luôn cho anh em này tài đúng không ạ bốn bốn năm tôi sẽ giữ luôn tài cho anh em thêm vài chén tài đúng không ạ một năm sáu đúng không anh em tiếp tục vẫn là tài bao mũ đúng không ạ và anh em để ý kỹ nhé những cái bộ tài xỉu 2020 của bên tôi nó lên đôi cực kỳ là nhiều đúng không ạ lên đôi rất là nhiều để nó lên những cái chén bão như thế này để cho anh em đi chơi ở sòng sới này thì như anh em làm tay cái những cái chén bão như thế này thì ờ, anh em rất là có lợi đó đúng không anh em tiếp tục test cho anh em giữ tài đúng không ạ ba bốn năm tiếp tục vẫn là tài anh em nhé thì cái chén này nó xuống xỉu tôi sẽ rút luôn xỉu cho anh em vài chén anh em nhé một ba bốn xỉu của anh em tiếp tục vẫn là xỉu bão hai đúng không ạ bão nhị đó lên bão rất là nhiều anh em nhé cái độ ờ, cái tỷ lệ lên bão thì rất là cao khi anh em sở hữu hồ tài xỉu 2020 này tiếp tục giữ xỉu tiếp cho anh em đó một hai bốn đúng không anh em vẫn là xỉu đó quá là kinh khủng luôn anh em tiếp tục bão bão nhất anh em nhé tỷ lệ ra bão nó rất là cao anh em nhé tiếp tục giữ xỉu cho anh em đó đúng không ạ hai hai năm một chén cuối cùng anh em nhé vẫn là xỉu tiếp đúng không ạ đó thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em bộ 2020 ở bên uh, bên này em nhé đó cái tỷ lệ của nó cũng đi đều 5 năm chế tải đến xỉu cho anh em và khi kết hợp thêm với cách lắc giữ tài giữ xỉu lắc hột đi theo ý muốn của bên cơ sở chúng tôi thì anh em sẽ nắm chắc cái phần chiến thắng ở trong tay khi anh em ra sòng sới anh em nhé 113 đúng không ạ tiếp tục chén thứ hai đã lên bão nhưng mà đáng lẽ ra chén này nó phải là tài nhưng mà do cái cách lắc của tôi nó hơi bị uh, mạnh như một tí thì uh, nó đã lên xỉu chén này cho anh em nhưng mà nó lên bão nhất anh em nhé thì chén tiếp tục chén sau đây tôi sẽ lên trả cho anh em một chén xỉu anh em nhé à, dạ, trả cho anh em một chén tài nhá đó đúng anh em trả lại cho anh em chén tài này 446 đúng anh em đó xuống xỉu 1241 ở bên cơ sở chúng tôi đi rất là đều chén tài chén xỉu cho anh em đó, lại lên 446 cực kỳ là hiệu quả khi anh em sở hữu những bộ hồn này khi đi chơi đi cực kỳ là đều bây tôi sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em vài chén để anh em cảm nhận anh em nhé ba bốn năm lên tài đúng không ạ giữ luôn tài cho anh em này bốn bốn sáu đúng không ạ ba năm sáu tiếp tục vẫn là tài ba bốn sáu đúng không ạ chén này xuống xỉu thì tôi sẽ giữ luôn xỉu cho anh em thêm hai ba chén nữa anh em nhé 114 đúng không ạ Đó, 122 tiếp tục vẫn là xỉu tiếp test cho anh em một chén cuối cùng đó thì cái chén này nó đẩy lên tài thì coi như nó sẽ là một chén phản cho anh em khi anh em lắc nó không đúng cái tỷ lệ và cái lực của tay của anh em thì à, nó sẽ ra những chén phản anh em nhé thì những cái chén phản của những cái bộ đồ chơi thì nó anh em không thể nào tránh khỏi đúng không ạ thì anh em đen thì anh em sẽ phải chịu những cái chén phản như thế này thì vừa rồi tôi đã test cho anh em về cái phần tan tích này và cũng à, test cho anh em cái độ hiệu quả của cái bộ tài xỉu 2020 này thì anh em có nhu cầu muốn sở hữu cho mình những cái bộ hột mà nó lắc mà em đi lắc ở dòng sới luôn luôn anh em có cái độ hiệu quả và tỷ lệ chiến thắng cao thì anh em hãy đến với cơ sở bên chúng tôi bên tôi sẽ bên cơ sở chúng tôi sẽ làm hài lòng tất cả các anh em có nhu cầu về những cái bộ đồ chơi uh, ờ, bịp mới nhất 2020 anh em nhé thì anh em ờ, đang xem video hãy đăng ký kênh của tôi để anh em được cập nhật thật là nhiều những cái video mới nhất chuyên về các dòng đồ chơi bịp mới nhất 2020 mà bên tôi đã đăng tải lên để cho anh em tham khảo cho em chọn lựa cho mình bộ đồ chơi phù hợp ưng ý với song giới của anh em và luôn luôn là anh em đi chơi có cái độ hiệu quả và tỷ lệ chiến thắng anh em nhé video này tôi làm kết thúc chào tất cả anh em